Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Trí thức biết nhục không có chỗ dung thân. Tuần này, chuyện công an điều tra cô Trần Thị Thơ, giảng viên khoa ngoại ngữ và ngay sau đó Đại học Di Tân sa thải cô vì phát ngôn sai lệch về công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong những chủ đề làm nóng mạng xã hội. Trước đó, công chúng từng sững sờ khi một sinh viên Đại học Di Tân đưa lên mạng xã hội video clip – ghi lại cuộc trò chuyện giữa cô thơ và cậu ta nhằm tố cáo thầy mình và công an thành phố Đà Nẵng lập tức tiến hành điều tra. Trong cuộc trò chuyện mà nội dung chẳng khác gì cố tình bẫy thầy ấy, sinh viên ẩn danh và giấu mặt, liên tục nêu thắc mắc để cô thơ giải thích tại sao cô cảm thấy nhục. Từ đầu mùa dịch tới giờ, chính phủ đã hỗ trợ gì cho em chưa? Đã tiếp cận được vaccine chưa? Có nước nào dân chạy 1.500 km về quê hệ thống an sinh xã hội của chúng ta quá kém đúng không? Cô cảm thấy rất nhục nhã vì điều đó. Khi dịch đến, dân những quốc gia khác trên thế giới được hỗ trợ rất nhiều, kể cả việc tiếp cận vaccine. Còn chúng ta thì thế nào? Em lên thử đèo Hải Vân coi, đó mới là sự nhục nhã. Sinh viên của cô thơ tố cáo cô vì thầy của cậu ta biết nhục. Công an thành phố Đà Nẵng điều tra vì cô có thể làm nhiều người khác thay đổi quan niệm về tự hào và nhục nhã. Còn Đại học Duy Tân thì sao? Cơ quan chuyên đào tạo trí thức này đã chọn hợp tác với công an để điều tra và có lẽ để chứng tỏ thiện tâm, thành ý, họ sa thải cô thơ sớm nhằm minh định lập trường, không chấp nhận một trí thức biết nhục. Cách hành xử của cả hệ thống công quyền Việt Nam lẫn Đại học Duy Tân đối với một trí thức biết nhục trước thực trạng xã hội và thảm trạng trong đại dịch đã làm nhiều người nổi giận, chẳng hạn Nguyễn Thanh Huy, Ông Huy nêu ra hàng loạt câu hỏi. Ai có thể vỗ ngực khoe rằng trong đợt chống dịch lần này chúng ta không lúng túng, không có những hạn chế. Nếu cho rằng chúng ta đã làm rất tốt, hoàn hảo, thì hoặc là vô tri, hoặc giả ngu, giả mù mà nịnh hót. Chẳng lẽ bổn phận của người làm thầy chỉ giống như một con robot được lập trình, tệ hơn chỉ là một cái máy biết thu và biết phát, không được nói thêm gì khác. Nếu chửi như vậy thì thầy trong xã hội Việt Nam quá rẻ rúng, đã như thế thì đừng bao giờ ngợi ca những người thầy trong quá khứ, dám lên tiếng trước cường quyền bất công như Chu Văn An, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Tất Thành. Theo ông Huy, lẽ ra Đại học Duy Tân, nơi có không ít người mang danh trí thức, phải đứng ra bảo vệ cô thơ, cho dù phải chịu nhiều sức ép từ các cơ quan quản lý khác. Việc bảo vệ cô thơ không phải là bảo vệ một cá nhân do quan hệ riêng tư hay do cách ứng xử trọng tình của người Việt, mà hơn hết đó là bảo vệ nhân cách giá trị của giảng viên đứng trên bục giảng để họ có quyền nói ra suy nghĩ và bộc lộ những cảm xúc chân thật của mình việc sa thải sẽ tạo nên những tiền lệ hết sức nguy hiểm đối với sự tiến bộ của đất nước đó là sự bóc nghẹt phản biện hạ thấp giá trị vị trí của những người làm thầy giết chết cảm xúc và lòng chắc ẩn của những người có lương tri vì làm họ sợ mất miếng cơm manh áo đồng thời tạo ra cho các cấp quản lý quyền lực vô hạn vượt khỏi các chế định của pháp luật Ông Huy tin rằng hành động đơn phương của Đại học Duy Tân chỉ có thể khiến cô thơ mất việc. Không vì việc này thì cô cũng sẽ bị việc khác, chứ không thể dập tắt được ý chí cá nhân cũng như suy nghĩ và sự phản ứng của công luận. Không chừng điều đó sẽ phản tác dụng, giống như thổi cho một đốm lửa bùng lên. Ông Huy nhắc lại cảnh báo của Lê Quý Đôn về những dấu hiệu của một quốc gia lâm nguy. Trẻ không kính già vì già không đáng kính cho không trọng thầy vì thầy không ra thầy, binh kiêu tướng thoái vì chẳng bao giờ đánh trận, tham nhũng tràn lan vì không ăn cũng uống, sĩ phu ngoảnh mặt vì nói chẳng ai nghe. Trong thư ngỏ gửi tới cô thơ, ông Mạc Văn Trang, một nhà giáo đã nghỉ hưu, khen cô thơ không vô cảm, dám nói sự thật, dù bây giờ ở xứ này, đó là tội. Ông Trang nhấn mạnh, cô thơ đã phạm hai sai lầm, là nói thật và bức xúc Hổ thẹn vì bất lực trước nỗi đau của đồng bào mình, trong khi dưới thể chế này, hai thứ đó từ lâu đã là xa xỉ phẩm. Nỗi đau buồn của cô cũng là nỗi đau buồn của tất cả những ai quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, đến tương lai đất nước. Tuy nhiên, đọc lời chia tay của cô thơ với sinh viên, đồng nghiệp, ông Trang tin cô sẽ sớm tìm được công việc xứng đáng với cô vì cô có hiểu nhân tình thế thái và biết giữ nhân cách của mình – Ông Trang tin cô thơ sẽ bình tĩnh vượt qua nghịch cảnh trong sự đồng cảm của rất nhiều người. Bàn về sự kiện này, Tuấn Khanh, một nhạc sĩ, lại nhìn vào hướng khác. Sự tức giận của dư luận dồn vào ban giám hiệu Đại học Duy Tân và việc công an sẽ triệu tập một cô giáo trẻ can trường, dám nói thẳng suy nghĩ của mình, nhưng điều đáng nói không kém là về một lớp người trẻ sẵn sàng lập mưu hèn kế bẩn, sẵn sàng đấu tố cô giáo của mình như thời man dợ ắt là cũng đã học được tâm hồn và suy nghĩ của những người đang lãnh đạo ở môi trường, gọi là giáo dục đó, thì thứ đầu xanh ngu dại tập tành đấu tố ấy mới tin chắc rằng mình sẽ được trọng dụng khi giàn dựng mọi chuyện. Rõ không ai bước vào nghĩa trang mà không mang theo nhang đèn, cũng không ai tự bước vào hầm phân mà không đoán được nơi đó ngập ngụa bọ hung. Ai đã dựng nên những con người như vậy, một thế hệ nhơ nhớp như vậy – Ông Thái Hạo, người nhiều lần bày tỏ sự bất bình, thất vọng về giáo dục, hệ thống giáo dục Việt Nam, tâm tình như thế này trước sự kiện một đồng nghiệp bị sa thải vì biết nhục. Gửi cô giáo Trần Thị Thơ, cô thơ thân mến, là nhà giáo, đồng nghiệp với cô, thấy cô bị sa thải chỉ vì một sự cố nghề nghiệp nhỏ nhoi, tôi rất buồn và xin được chia sẻ nỗi bức xúc với cô. Tuy nhiên, đọc lời chia tay của cô với các sinh viên, các giảng viên của trường, tôi thấy yên tâm vì cô có một tâm thế bình tĩnh, hiểu nhân tình thế thái và giữ vững bản chất nhân cách của mình. Với trình độ và bản tính ngay thẳng của cô, tôi tin cô sẽ tìm được công việc và môi trường làm việc xứng đáng với mình. Trong cái rủi có khi lại có cái may đó cô. Bây giờ trên tình đồng nghiệp, chúng ta chia sẻ với nhau đôi điều để giải tỏa những bức xúc cho nhẹ lòng. 1. Tội của cô là tội nói đúng sự thật và không vô cảm. Xem đoạn video cô tranh luận với một sinh viên, thấy điều cô nói là đúng sự thật. Tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, chứng kiến những dòng người lao động nghèo khó, hoảng sợ dịch Covid-19, chạy tán loạn khỏi thành phố mà thấy bàng hoàng. Vợ tôi nhìn thấy cảnh sản phụ ngồi ôm con 9 ngày tuổi, trên xe máy cùng toàn bộ đồ đạc trốn chạy, Nhìn cảnh cả gia đình 5 người trên chiếc xe máy cùng đồ đạc lỉnh kỉnh rời thành phố. Cảnh từng đoàn người nằm vật vả ngủ trên đường cũng đã rơi nước mắt. Những người Việt ở trong hay ngoài nước và cả người nước khác có tình thương đồng loại đều cảm thấy đau đớn, xót xa. Cô cũng nói đúng sự thật là nhiều nước châu Âu, Mỹ bị dịch Covid chết rất nhiều người, nhưng chính phủ của họ lo an sinh xã hội rất tốt, không có cảnh mạnh ai nấy chạy đi tìm sự sống như cảnh diễn ra trên đèo Hải Vân mà cô thấy. Nhìn cảnh đồng bào cô cực mà mình bất lực, không làm gì cứu giúp được, cảm thấy nỗi nhục nhã, đó là tình thương tự nhiên của một người có lương tri. Nhưng trong xã hội Việt Nam hiện thời, cô đã mắc hai sai lầm là nói thật và bức xúc, hổ thẹn nhục nhã khi bất lực trước nỗi đau của đồng bào mình. Hai thứ đó ở thể chế này từ lâu đã là một thứ xa xỉ. Phải như cậu sinh viên đối thoại với cô, mới là hạt giống đỏ của chế độ. 2. Cô là một giáo viên chân thành nhiệt huyết. Cô dạy tiếng Anh và giảng về văn hóa phương Tây cho sinh viên. Những điều cô so sánh hai nền văn hóa và chỉ ra những khiếm khuyết của văn hóa châu Á nói chung và văn hóa Việt Nam nói riêng là rất cần thiết để khai trí cho học trò. Những điều này cụ Nguyễn Trường Tộ, Phan Chu Trinh, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh đã nói hàng trăm năm trước rồi nhiều người ừ. sau này vẫn nói, cô cũng nói, nhưng não trạng của nhiều người Việt đã bị lập trình, chỉ biết phản ứng trước những kích thích quen thuộc, không có khả năng tiếp nhận cái mới, nhất là những giá trị tinh thần cao đẹp. Cô là một giảng viên muốn thực thi đúng sứ mệnh của một nhà giáo, là cố gắng khai mở, truyền đạt những điều mới mẻ cho sinh viên, muốn sinh viên biết độc lập tư duy trong những sự kiện thực tế do mình tự kiếm và biết so sánh với quốc tế, biết tự do suy nghĩ tự do biểu đạt tự trải nghiệm để rút ra kết luận cho mình sứ mệnh của người giáo viên nói chung nhất là giảng viên đại học phải như vậy nhưng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa từ lâu đã giết chết những điều đó giáo viên phải trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa giáo dục là người của tuyên giáo giáo viên phải tuyên truyền như đài báo nhà nước giáo viên không cần độc lập sáng tạo cứ nói đúng giáo trình học sinh sinh viên đọc chép đúng giáo trình, vậy là tiên tiến xuất sắc. Nhiều lớp 100% tiên tiến cơ mà. Nhờ đó nền giáo dục xã hội chủ nghĩa mới đào tạo ra những lớp người ngu trung chỉ biết tư duy dập khuôn, phục tùng máy móc, chỉ biết căm ghét những gì khác với họ và tự hào về những gì Đảng Cộng sản đã làm, dù đó là tội ác. Cô hãy xem vụ án Đồng Tâm, vụ án Hồ Duy Hải